để giúp trẻ tìm hiểu về cảm xúc bạn có thể tạo niềm vui bằng cách tạo ra các biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt ví dụ bạn có thể hỏi con trông như thế nào khi con vui và trẻ có thể làm khuôn mặt vui vẻ sau đó bạn có thể cười và hỏi đây là cảm xúc gì vậy và trẻ có thể nói vui vẻ bạn có thể tiếp tục làm điều này với các biểu cảm khác nhau như buồn bã, ngốc nghếch, giận dữ hoặc bất ngờ. Hoạt động này sẽ giúp trẻ nhận biết và gọi tên cảm xúc